một la mã lý thuyết các con chú ý lên màn hình cho thầy đầu tiên thầy trò chúng ta cùng xem các trường hợp bằng nhau đã biết của tam giác vuông có nghĩa là sao có nghĩa là hai tam giác bằng nhau theo các trường hợp mình đã học cạnh góc cạnh này à, góc cạnh góc này cả cả cạnh cái cạnh nó cũng được à, nhưng chú ý cho thầy hai trường hợp đó là trường hợp cạnh góc cạnh và trường hợp góc cạnh góc. Các con nhìn trên hình vẽ, thầy có hai tam giác vuông, đó là tam giác ABC và tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Hai tam giác vuông này có một cặp cạnh bằng nhau. Đó là cạnh AB bằng cạnh A phẩy B phẩy. Được chưa? Một cạnh bằng nhau rồi nhá, các con vẽ hình vào chưa? Một cặp cạnh bằng nhau này. Tiếp này. Thêm một cặp cạnh nữa là AC bằng A phẩy C phẩy. Hai tam giác vuông trên bảng của thầy có hai cặp cạnh bằng nhau. Đó là cặp cạnh AB bằng A phẩy B phẩy, AC bằng A phẩy C phẩy. Vậy, hai tam giác vuông này đã bằng nhau chưa?